xin quên na à, nghĩ na nhô à trang hòa tiền là yo ba cơ à nghìn chẳng yên na pin lo thọ thu về à cà phê à chia màn trắng chia trắng in à tòe thân xế nghìn lo tổng thọ về à mà có à in tuệ nhiều lỡ chiếm chế bé na tài chiếm nín lo ôi chiều bé mẹ xin na chim hò nguyện phê chân xin na buồn phê yang nghìn lo nhô nhân bé à quê à dẫn à nam nhân dặn lo chiều mẹ xin tìm họ win chân mượn bé à đã mà kia giang yêu à phán lo siêu lệ thọ na sâu à xin mi xin lo khan chiến bé à na ma nhân na mô hai pe lo pe hăng thái giang về chia thiên lo hiya nhàng bé à mi na tin na phải vừa chân lỡ hẹn lộ phải lộ phiêm mà on lò miền lỡ hiya chia bé à phang phung à sân mượn nghĩa là phang phung in tệ chia hong à pin lo lô chàng bé à hẹn à tại à nhất chia nhân là bê hang nhu na tao về chia thìn lo hèn tài với à thìn sê na chiếm an xuyên lỡ siêu xin nhiều quăng sói lỗ à pin lỡ cho tao bé à tu à kín à lang phàm cho siêu nhang hồng xin à tổng yên à nghìn lò làng phàm bé à thì ngã tu à in tuệ mượn nó à, là tiếng giờ lô pin à sông bé pin lo in toài với à bữa nã chỗ à làng phàm bé lo phàm bé già tài khỏi bữa nghìn in tòa bé à quý à tu à lang phàm bé lỡ cho siêu nhị nhân tiếng mượn à nghìn chia mượn bé à in tội na chiếu hại quyền lỡ tiền muôn in na tội chiếu hại pin in tội với à min xin na phải bữa cho rất có phiêu lô tòe phé thí ngã ô nghìn lo in tòe với á bươn á chiều á mô họ quyền nó lo pin cho mẹ tên à chim hò win làng phàm bé à thì ngã tu à in tệ mượn nó lỡ suốt bữa in à tệ phải thiên ngã ô ê gin lo lòng kiếm bé à giá chỗ à tim họ quê chiêm nhất vì à rồi lo thọ lỗ pin lo về nhìn bé à lỗ tăng à thọ phang vì lo thọ siêu nhẹ nhàng tôn tiếng à, nghìn lo quỳ chú bé nhị à nhân à chính phang chia lỡ dỗ mình đi na keng nga à. mai chia nín lo nhị nhân bé à tăng à bè nín kia lỡ phạm bè nín à kê ngà cô nhé nín lo in tuệ với à suốt na bữa làng phàm bè lo fampenin na ko a sa pincho tinalo sosyo a doe tae a sang tun tình lo liệm ê chân na phiêm จังยันนาโอเอปินลอทินปุนเวอาวิอาตัวมายุน ปวนนลอไปหังทิงนายุนนา bê chia ô ê thin lo phạm bè bè ni na cô à heo tin cho lỡ in na tè soi hậu à thọ sâu à pin lo nhị nhân à rồi chỗ à tim họ quyền siêu lễ à dân lễ tổ à sâu à chẳng dân pin lo chỗ thọ hộ tôm à chẳng tăng soi dắt lễ chẳng à hèn sĩ chẳng à u miền nọ phía giả ngã à, nhĩ nhân à chẳng bên bắt lỡ tối chẳng ngã tổ sâu chẳng yên á ô pin nhìn nhìn á trong soi à họ tỏ lê tổ à sâu phía rằng chia pha mà nín tổ tiên á chỉ sâu à phạm bé bươn in na tuệ xiêm phang dỡ na vi sang hiện tại về phang á tu à long yeah chia lỡ nhị tài phăng chủ với mộ nhân à linh lờ chạy tỏ với à bãi tung à phải tăng chia lỡ tội tàu kia thật bé mãn sâu à nghìn lờ chế bé xin xe ngà lòng quê chỗ nhị nhân thọ siêu lưỡi linh à linh so siêu nhị à nhân à nhân an xia lang à phàm phàm phú ngã chất nguyên tin phương thọ về lỗ tò à yam xia liu nhị nhân sò siêu tuấn châm mà nghìn nợ ờ, in tỏi bé sất bừa làng phám pẹ lo nín hậu quê chỗ thọ lòng vinh phúng thọ lỗ tò na có tệ chỗ nhị na nhân so siêu có quê na win phạm bé chỗ quê à họ tòng lấy lỡ in na toẹ tế dân thọ nhà ngã vinh cha lê bé giữa nhà ngã phiêm duyên hề lỡ tu kinh in na tuệ thọ mình na ô tin lo xin tựa về cha mà quê dân à, lưu lỡ toàn có nhiều lô nhân nín chia nín phạm bé chỗ quê na họ toàn lấy xiêm má toàn à, gió dịa giảm khỏi nghìn dịa lệ đổ chế toàn toàn chế lỡ mong à, trong à, phê chú lưỡi lê na linh thìn dân bé à chiều à khi à yam kín à mình nó lo phiếm mà tăng do luôn na yam khoi na nghìn khô lê bê à tổ à sâu à xiêm pin à phang lỡ siêu à piêm à ya oi dân lo ngà win phạm pẹ về về ở làng siêu à, số dân lỡ sâu na phàng im chân á nghĩa mươn na tin lỡ dân thọ về ít na tuệ na mươn nhà soi ฟตายละทอเสียวเหมือนสินนางินอินตัวที่งาตัวหลังฟันทอเลจองอาสินจองเพียชนะเหมือนนาสิน phạm bé á chó to na yam phang chia lơ in na tuệ cho siêu phé khỏi na nghìn tổng cho à, tổ sâu à, biến chế mùi lo phám phép xiêm mà tăng xiêm xiên nhìn giảm xiên à, khỏi phang à, dịch số khan lỡ tiếng xiên tông à, cho chẳng hò win tòa tòa nhĩ á nhờ na sổ phán tòa lô lăng à phàm thiên xiên với mùi châm mà nghìn lờ phàm bé xiêm tăng à pin dọ ye lo o ma phê à, ngàn lễ giảm khói na nghìn đam xá ngã lỗ tỏ à, phải bữa chiến lỗ lạng phàm phá thiên bé mỹ châm mà nghìn lo, giang xế mổ dù na linh giam tụ lo dâm na phê lâu tá ngã bản tài na linh in toé bượt chân à làng phám pẹ lờ quê châu in à giàu on lò miền lờ sọ phê à dạ yếm à xe à trình tu niệm lờ ma yun ma chun nói lễ bản ta na lin phạm pe phiểm ta ngà pin giờ dịa lỡ ôm na tăng lệ lo thọ mượn chia chia tu kina làng phàm thọ làng phàm chia chia lưỡi linh na linh cha lê bây giờ nhà ngà mượn phàm pe phiêm ma tuang we hai yo do na pin yên hò bé ló liu à mình dân á chỗ về na hoa giờ ye về hai tuần à nghìn tối lọ hoa à to ngà về hai rẻ là về hai tu giàu à xiam chất à nghìn สามแปะเวทิ้งอาตัวยังเยเยอะดเสียเหมือนนะเหระเข้าปิ่นคอยงิน เลยปิ่นลินเชี่ยมตังไปอาโต giò na yam we hai lỡ giờ chia nghìn xin na phải thi ngà nghìn tổng cho tôi cha na cho quyền nó lỡ quăng chú y na tuệ thó lộ bình lộ trả ngã nhị dân na phật tu na tiền lỡ Vinh lễ tổ na sâu trang yên na pin ye yen để chẳng a pe nga pe lang xin lỗi dắt lễ chẳng a hèn ye chuang nhân tổ số phá mã nín à dám phá chia lỡ chấm sẽ chính là p to quá pin sẽ chấm mẹ chính pe na sẽ nhổ tay lỡ giảm tu in tuệ thọ siêu linh giờ chia bé thiên chùa làng phám hòa lỡ pin na ye pin phê na gió lu na pin hồ nhân mê pin xe na nhân chỗ mượn nó lỡ tang dĩa mai yun na tổ tu ô linh phàm bê bê giờ chờ tê chỗ muôn nó pin vẫn in na pa giờ chờ nghìn in ta bê giờ chờ wa và nghìn ná bữa và nghìn liu và xiên lý phạm tệ mô na yun khung quá pin phạm pe ali na yam chiêu mượn chấm xế ma cha tiếng liu tin lên liu ma cha xin siêu phiến phàm bè na sẽ châm mà khung hẳn ô pin lo ma cha diêu tài tu linh chiếu bị mui miền na yam tho tin sam pe mai tin na tho số niệm lo, y hắn in na tè yam tua linh tin tè thiên tua mười miền tho suốt bữa mùi nam nhân à, thiên mùi nghìn diêu tho phạm chiu na tu linh mùi lỡ giờ giờ sẽ châm mà đang liễu tình nhẹ nhàng na chém xe à, mô yun quần là xe dễ chân xiêm mà hấu xe linh mùi miền na thiên chú à, in tuệ hòa khâu tuăng mai hòa giả na na nghìn cho yếu về phía mà phê à, linh yam tụ lỡ chỗ tài cho chuyện sân á mượn á xin in tòi với á ba é e nghìn á yam khu hòa lỡ xin sáng á ê cha e mà thôn yên pin ê xa phía chẳng à xin siêu phía truy ba mươi biên quê dân à win lo à, quê cha pin pa làng farm tổ lỡ phải phê phê tổ khán mũi châm mà nghìn mà cha bé châm xe tu linh cho nhẹ na nhân thô sẽ mãn tài linh nô phạm bé chín sâu à thảo siêu lê lỡ dạ mà tê à yang sẽ siêu khoa na win tin pa e ma tham kinh phê lỡ cho na to, giờ phê giảm phê na thìn lỡ giờ nhàng bé tu kinh na làm phàm phê tiệm na quần khó phi dỗ khó liên đó lòng dĩa phiểm phê à khỏe yam dân lỡ vô yam dân tông dân á đồng á nghi tổ xe các phiêm mà tin xin xin xe ta 有情啊，心声啊，大胆，对了，心啊，真在tâm à, mà chiều, tại lỗ pin, sáng gió tâm chiều à, tại lỗ khâu pin siêu in na tuệ thọ siêu linh nơ sang phê yếm mà quên na yếm biểu gián, trắng tối lộ pin na nin chia nin in tờ về chất cha tài lô chia mong kín lộ pin liệp số in thèn chia miền tin na hòa dân châu phạm bệ mãi linh khỏi tô in ta gọi tô mồ à tim nhàng chỗ tiếng xiêm làng pha mài xí ngã phim tổng cho nhị à nhân à phàng tún tình lỡ yun tu nhầm phê nhị tu linh chấm xế mãi liền ngà chim nhàng chô giảm khang tùng cho liang tu na nghìn làng pha mà tu kỳ na nhàng cho cha si ma tu a in tòe thọ phiếu linh lo nhẹ nhận bé chấm xe à tu phiếu tu lỡ bên nà chẳng à bé tiêu chuẩn quê na thìn tổng cho bé à nhé à nhân à chiếu à chia chầm xây mãi yun spin tua u e lin lo phạm phê tụ linh na in tuệ chiếu biểu dĩa ma lỡ cha na tối phê pin nhiều nhân bé à tên chẳng à in giang à sai lỡ về chàng tiên lỡ ờ, thìn ờ, nói lễ linh ờ, má cha về à thì má tu à nhàng chun à chưa lỡ chiếm hẳn in à toài yam tu linh làng phàm tu lì na in tài chiếu lỡ bê tàng tiên lỡ tin hăng khó tin má cha bé à ya má xiên na khỏi sâu khá ตุกินอินนายังสเวสางาลินทินลาแสงเซเบเยายันนาจางแป้งฟ้าเตเปียยมมาจุนขั้งขอมาจินเลา siêu thọ yếm á phê na tinh linh cho thọ khi câu na nghìn tuần chẳng thìn cho khi á câu nghìn na tuần sẽ ta chấm xe xin à tài che yi ở nghìn phạm bé mãi linh à tu linh chỗ như na nhân thọ siêu chiết thi ngà thìn เป็นเสียงแวอินยางทินสางเกียตุนากินบาจาเสียวขอเลียนเนอฟามเปอินต่อยคุยุนเปื่อนนะเหรอ nhị na nhân tu tổ à tạng thiên bình buổi pa ma cha mượn xin chia khung giữa ma cha na lưỡi ló liền in tòe về câu nghi na thổ giảm chiến lợi hai có sông à mình thím dân thìn hai có sông mình à thím dân chiếu lỡ liệu pa pam kên sẽ giá ngà linh hai nhân à tu thi ngà nhà xin cho hai hai ngõ sông à mình pin trói hô lin lòng trắng chỗ tin à khỏi tái lộ giảm chỉ hai nhân sẽ tu na nghìn sen tế với nhẹ nhìn à chẳng bèn phán tế sẽ nhẹ nhìn chẳng lộ quê phạm bé in tòe chẳng liềm tổ bên khi à in giang thiên sáng à về sáng tế với nhẹ nhàng na chẳng bang xin na khó vinh tổ sâu chẳng khán na chẳng tựa ê giang sẽ với mô dù na liên giám tu thiên na bùn yểm sẽ thiên tai về sen tế với nhị nhân à. chẳng họ quên chu chu sai mình bé chẳng mượn mê giang xế ở mẫu dù na liên giam tu lỡ thìn na bùn ho se tin ta se phạm pe in tòe chẳng xin chỗ mà cha thoái hô siêu khu ngà lệ chiếm hàn á in tòe yam thó nít lỡ dạ chú kho liền liên lệ liên ló liều sữa trà yết xe độ yên nhớ in na về yên về điều lang pha mà rồi trả ngà thìn lơ thìn chu na xin phương nhìn và số giảm chết in na tòe phạm bé xíu chỗ quê thìn lâu sáng chớ mà kiều à trên màn tổ hồng phê tổ đĩa thiên quang linh sen trói yang kê na yam pun ra pê trói thiên nga yun chưa đĩa miền liang nhân khâu gò mà phiên tô phê xin phê dâm lộ chẳng phiêu pin thìn tòng bé phiêu pin à khu chia nhân lỡ mộ bên khán khoa sẽ chia và dạ chia tu mình và dạ, chia ờ, nín chẳng soi thìn to ngà thìn bé phui họ mà tông biên giới mạn xin nín sẽ kén bé tiêu à sẽ nhân sẽ lỡ y sẽ in giang về chia thìn isena in toa sampai in yang in toa sampai in in yang in toa sampai hin se pin yo a yo thiên tá nga lin yên le bế thiên tàng chia dơ lễ cho vì tàng thó thìn chết phiên tê mùi à phi tông yun in na tòe phạm bè hăng lô in thìn tê mê ni na chiếm nhĩ nhún phê quê bè ngà yun trói bia na thìn nam kín in tỏi có lô chố giảm kín làng phàm có lợ có tế vinh về nhân na tu a pe a in ta ya ya khăng se ke na da dạ. dạ ha na pin pin ô con liều ạ hai cô